thì có con hơn chứ ngô hê ngăn hê ngăn hù lan nôn gọc chân nà vật tin bir ajak kalin gir kojanna hulan hengan maiseren beradu oyan matiriwa hengon gunna tapko hinan hulan e kon gunan hengan kala gokchan gokchan ngat kala gunan hengan Bim ëkte hidi di ngilannje jujenna Alaran gok can ngaan guma juta gok can hinna ju eh, birala orangnda mula jal bihi kor tu tekinndu талағың тұки хеңан явдың нахалды хуланма хулан мулак кидең атай каққан хулан дилиді нилен жегін қосалбаду тужына кало хеңан деңиле деңилес кыл аяс кыл гуйса хулан би деңилехинам тарда деңилехинен хулан хеңан Моду билден da girkuldan tadu yarbihip koran tungartikindu yaung nakaldugun hengasan kakata tungartikindu birki. Hullandı nilendirin kosol kosol bodu tuğcunu oragari takar hakar hagarça. Talaya ilça tokkoysa hengon gunna. Hengan tällä jäyty laski kun jäypsää hoi kunna. Voi huptip saavihin kuusaa hullaan. Opet dinjillä hissaa. Dinjillen jeren, dinjillen jeren luu vir. Kosal vopet duutuu jenna. Rögrit, rögrit busaa. Darusaa. Opet iltan, Opet tapkohinnan. Hengan kun. Opet julaski kaakun. Hoi gunna tapkaran hengan. Hala ödüňa behim hindu tarara cho hulan. Darumda halangana jakakutkal ayanjikal irgi sumik nanin. Tarit tar hulan gunna jinne hengasan irgin ankan bifki numkukon. Tar ang duyi nganan duyi irgin tumca ayanin duyi làm lan mặn man nyinga sợ.